Мыжик, мошондагах маюк. Чито ян. Tatu ku inu sanu kau yo cho kanchu ku inu avi tatu takwa icha isara ku se unda ku awana tatso. Mutana au mabugiat hamayuk. Ku inu nyatsa angka